Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hẻm Nguyễn Hữu Cảnh, diện tích 172m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường nhựa ô tô, cách Hồ Xuân Hương 3 km, gần trường học, chợ, cây xăng. Khu dân cư đông, an ninh tốt, view thoáng mát, giá 6,9 tỷ đồng. Đất hẻm Nguyễn Du, diện tích 496m2, Sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô cách đường Nguyễn Du 200m, cách Hồ Xuân Hương 1km, gần trường học, chợ, cây xăng, khu dân cư đông, an ninh tốt, tiện ích đầy đủ, giá 20 tỷ đồng. Đất mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, diện tích 181m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần trường học, bệnh viện, chợ, cây xăng, khu dân cư đông, an ninh tốt, tiện ích đầy đủ, giá 16,3 tỷ đồng. Nhà Tự Phước, phường 11, diện tích 1.577m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng Tây Nam, đường xe máy dễ đi, kết cấu, nhà cấp 4, 4 phòng ngủ. Hai nhà vệ sinh, cách quốc lộ 20-25m, gần ga trại mát, trường học, chùa Ve Trai, dân cư đông đúc, cách thành phố Đà Lạt 10km, giá 3 tỷ đồng.